Chúng ta cùng đến với ví dụ đầu tiên. Các em chú ý nha, chúng ta phải các em phải nhớ cho thầy uh, thứ nhất đó là các quy tắc tính đạo hàm, đạo hàm của tổng hiệu tích thương này. Thêm hai cái nữa đó là đạo hàm của một số nhân với biểu thức, đạo hàm của một số chia cho một biểu thức và bảng công thức đạo hàm của các hàm số cơ bản. Được chưa? Áp dụng nó chúng ta sẽ đi giải quyết các ví dụ như sau. Ví dụ số 1 Đề bài yêu cầu là tính đạo hàm các hàm số sau. Hàm số đầu tiên, rất đơn giản đúng không ạ? Phần A, y bằng x mũ 8 trừ 3x bình cộng 2x cộng với 1. Thì đối với cái hàm số này thì chúng ta để ý là đây là đạo hàm của tổng hiệu đúng chưa? Chúng ta cứ tách ra đạo hàm từng ngành một cho nó đơn giản. Vậy chúng ta sẽ có ví dụ 1 phần A như sau. y phẩy nó sẽ là bằng này x mũ 8 trừ đi 3x bình cộng với 2x cộng với 1 tất cả đạo hàm sẽ bằng x mũ 8 đạo hàm này đúng chưa trừ 3 nhân x bình phương tất cả đạo hàm này cộng với 2 nhân x đạo hàm này cộng với 1 đạo hàm x mũ 8 đạo hàm được chưa đạo hàm được rồi đúng không Tuy nhiên thầy vẫn để nguyên nhá. X mũ 8 này. Thầy chưa đạo hàm vội. Thằng này k nhân với x bình phương tất cả đạo hàm. Cụ thể ở đây là 3, đúng chưa? Thì nó sẽ là trừ 3 nhân với x bình phương đạo hàm. Đó, k nhân với một biểu thức. Tương tự thằng này thế, 2 nhân với x đạo hàm và cộng 1 đạo hàm. Bây giờ chúng ta sẽ đi đạo hàm, đạo hàm từng cái một x mũ 8 tất cả đạo hàm chính là x mũ alpha tất cả đạo hàm. Alpha nhân với x mũ alpha trừ 1, x mũ 8 trừ 1 là mũ 7. Trừ đi 3 này, nhân với x bình phương tất cả đạo hàm giống thằng này. Alpha hạ xuống tức là 2 hạ xuống, x mũ alpha trừ 1, x mũ 2 trừ 1 là x mũ 1. Cộng với 2 nhân x đạo hàm là 1 và cộng với một đạo hàm là bằng 0. Đó bây giờ chúng ta thu gọn vào thôi. 8x mũ 7. Đây là trừ đi 6x. Còn đây là cộng với 2. Rất là nhanh đúng không? Thì sau này khi các em thành thạo rồi thì đạo hàm là thằng này ra được kết quả thằng này luôn. Chúng ta không cần phải viết nhiều nữa. Hiểu chưa? Đấy là đạo hàm của hàm số ở phần A. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có phần B hàm số như sau